ngon anh ơi cứ lấy lốt cái kiện này đi cho nó thoáng ra đã chuẩn rồi chuẩn rồi chuẩn rồi anh để thế là chuẩn rồi Hả? chuẩn rồi đấy anh ơi ra cái ấy ra ra cái góc dây dưới ra khỏi vỡ gạch đấy đấy đấy đấy đấy đá đấy ra rồi quá ngon cáp này quá khỏe không phải ấy để thế thì mới luôn được cáp dạ.